rồi thì uh, xin chào anh em đã đến với uh, kênh của cường nha mọi người thì uh, hôm nay cường uh, muốn uh, giới thiệu tới anh em đó, về cái bộ môn mà bột cua uh, bịp nha anh em thì uh, nói về bột cua thì bên cường thật sự là cung cấp cho anh em đầy đủ đó kể cả tài xỉu hay là bài luôn nha anh em thì hôm nay cái video này cường nói về bột cua đó thì bầu cua có rất nhiều thứ để chơi đó không tan có tan và nhiều thứ lắm đó, anh em có thể là lòn à, thùng thâu thùng này đây này những cái thâu thùng sơ như thế này đó, đẹp cực đẹp anh em bên mình làm hơi bị đẹp luôn đó thùng uh, giấy luôn nè anh em đó anh em thấy thùng giấy không đó thau đó thâu, tất cả các loại đó nói chung là nhiều lắm cường không thể trưng bày hết này được và nói nói thẳng ra nói bầu cua thì quan trọng nhất là cái gì anh em biết không hột đó hột thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em thì bên nói chung là cũng nhiều cường sẽ lấy ra vài hộp cho anh em xem nha bên cường thì chuyên làm chuyên làm đó nói cho anh em biết là chuyên làm hộp đó chứ không phải là là, là, là đơn giản đâu nha anh em đó bên mình nhận tất cả các loại hộp kích cỡ tùy anh em cả tem mát anh em thích như thế nào làm anh em thấy không hộp bên cường làm cực kỳ đẹp cực kỳ uh, sắc sảo đó anh em nhìn nè các mặt nó rất là đều nhau đó đây nữa anh em một nùi đây nữa nè anh em nói chung hàng của cường làm xong á cường kích cho hộp những cái hộp như thế này thì nó giữ được cái độ giòn này độ đẹp của tem này không bị bụi bặn hay là những cái ờ, tem nó sẽ yếu đi nó không có bạc màu anh em nha đó bên cường làm thì cực kỳ kỹ luôn về cái chuyện và gọi là làm hộp nha anh em đó đây bên hình nè đây hộp mới làm xong nè một nùi luôn nè anh em nhìn đẹp không đây là cà bông nha anh em bộ tem cà bông cực kỳ đẹp luôn đó và các tem mát luôn bên cường cũng cung cấp cho anh em các tem nhãn về anh em tự dán nha anh em anh em thích thì anh em về tự dán chứ không phải là là là cường không cần cường phải dán luôn nha anh em đó tự dán thì à, hôm nay á, cường nói về anh em đó là cái cái về bầu cua thì bầu cua thì cường sẽ nói về cái thâu thùng camera đó anh em thấy cường làm đẹp không sao mà phát hiện được đó. mà đặc biệt cái là không được trẻ cái thùng này ra nha anh em nó nếu mà trẻ thùng ra là có tan nha anh em đó thì thâu thùng camera này thì giá nó cũng là rất là mềm dành cho anh em chuyên làm cái hoặc là anh em lòn được cái nắp này vào làm được cái thùng này vào chơi với anh em đó thì bây giờ mình sẽ test cho anh em xem luôn nha nó còn nguyên cái thùng mới luôn nè đó đây là cái thùng camera nha anh em thùng camera đánh bồ cua nha đó thì bây giờ mình sẽ bỏ cho anh em xem uh, ờ, bộ nào cũng được nói chung là đã nói là thùng camera rồi thì cái hộp nào anh em chơi được không cần là phải có tan hay không tan gì hết anh em à chỉ cần thùng thôi nha anh em đó còn hộp nào cũng được anh em thích chơi hộp nào cũng được và nó bộ bộ nó đi đi kèm như thế này kể cả máy cái máy này là máy uh, màn hình anh em để xem ở trong có gì đó và cái thùng này chơi tầm được à, hai tiếng quay đầu hai ba tiếng quay đầu luôn nha anh em đó chơi được hai ba tiếng quay đầu và cái máy này cách xa tầm 5 à, mét quay đầu đó nói chung là năm sáu mét quay đầu gì đó còn anh em thích chơi những cái loại mà bắt từ xa luôn cả nghìn cây luôn thì cái giá nó sẽ khác nói chung mà mọi thắc mắc anh em liên hệ số điện thoại 0898 5431 Cường sẽ là người trực tiếp và chỉ cho anh em cách chơi và sẽ là anh em cầm thùng của anh em lên cũng được Cường sẽ nhận làm luôn nha anh em thùng à, nhựa thùng giấy đó thùng nhựa thùng giấy nè hoặc là những cái thau nắp như thế này được hết nha anh em nói chung là anh em thích cái gì cường sẽ làm được đó thì bây giờ mình sẽ test cho anh em xem luôn nha bây giờ ba bầu nha anh em test luôn đó khi anh em úp xuống anh em bắt lên thì sẽ có người cầm cái điện thoại này bật lên là thấy này anh em cua nha anh em một trăm phần ngàn quấn cua nha cua nai nha anh em một trăm phần ngàn quấn cua nai nha đó anh em thấy chưa cực kỳ đỏ luôn tiếp tục cua nai nha anh em đó cua này tôm đó mình sẽ bỏ cái hộp này ra con tôm nó bị hư đầu rồi nha anh em đó đây đây đây đây đây rồi là cua nai cá mình sẽ lắc cho anh em tại vì mình à, không còn cái cái cái, cái mâm sắt mình mắc rồi mình còn cái mâm giấy thôi cua cá gà nha anh em 100% trăm nha anh em đó thấy nét không chụp nhanh rất nhanh nha anh em đó, thùng cực kỳ đẹp tôm nha anh em 100 phần ngàn quýt con tôm nha anh em đó thấy không đó thì bây giờ mình sẽ à, sẽ sẽ sẽ bỏ qua cái kiểu này từ cái cho nó màu trắng á nó hơi khó khó nhìn một tí nha anh em đó. thùng này là thùng à, thùng sơn thùng sơn bình thường nha anh em hai con cua một con nai quýt bán hết anh em bán nhà anh em quýt cũng được nha anh em đó hai con cua một con gà đó, phải nai gà cho phải nai mình nhìn nhầm cua nai bầu nha anh em đó bầu ờ, bầu cua này bầu đó, bầu bầu bầu cua thấy không rõ lắm bầu nha anh em bác đánh hết mình em muốn tắt cái bầu nha anh em đó. nói chung là thùng camera nó rất là rõ nha anh em hai con cua đó muốn hết về cua nha anh em đó thì đó cường sẽ test sơ cho anh em xem thôi và anh em nhìn cái thùng này cực kỳ đẹp đó mình sẽ để cho anh em nhìn này cực kỳ đẹp thùng sơn bình thường đó cực kỳ bình thường luôn đó thì à, để à, sẽ nói cho anh em thêm về cái bộ môn à, tài xỉu này thì ở bên bờ môn về bầu cua này thì bầu cua á, thì nó có à, những cái loại chơi như thế này đó là thùng này thùng thùng thùng nhựa sơn bình thường đó và anh em có thể chơi hột được thì bên cường nhận làm tất cả anh em muốn chơi như thế nào đó, anh em muốn cái sản phẩm gì thì anh em nhớ xem đăng ký kênh tại vì cường làm rất rất là nhiều về cái bộ môn uh, bịp nha anh em à, để bầu cua này tài xỉu này bài này nói chung là nhiều bên kênh của cường đầy đủ anh em liên hệ số điện thoại 0898 54311 kết bạn zalo hoặc là coi uh, youtube đó, anh em đăng ký một cái kênh để anh em theo dõi cái cái cái cái, cái kênh của cường sẽ nói về rất nhiều về cái bộ môn bịp đó, nhiều sản phẩm lắm không phải riêng về cái bầu cua đâu nha anh em đó thì chúc anh em cái năm 2010 thành công hơn còn anh em uh, à, muốn mua thì anh em ủng hộ cho bên cường đó anh em mình có duyên à, thì thích thì anh em mình gặp nhau uống cà phê cà pháo rồi trao đổi về những cái ờ, cái những cái môn bầu cua hay là tài xỉu biệt gì đó anh em đó để thì cái đó thì cường cũng là muốn giúp anh em thôi chứ cường cũng trả được cái gì đó đôi bên đều có lợi ích à, mình giúp bạn thì bạn phải giúp lại mình đó mua ủng hộ mình không chơi được nha anh em đó anh em đi chơi thì anh em không biết cách biệt người ta thì anh em cứ liên hệ số điện thoại 0898 54311 nha anh em rồi xin chào anh em nha